Xin and welcome back to my channel Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách crack chương trình video Wallpaper Và nếu các bạn nào đã xem video trước của mình thì mình có hướng dẫn cách download video Wallpaper Thì các bạn có video nó cũng sẽ biết rằng là cái chương trình nó chương trình nó làm video hình ảnh thì ờ, dành cho những bạn nào theo cảm thấy nhàm chán hay chúng em sau này có thể làm những video làm các video đấy các bạn muốn có thể các bạn có thể xem trên góc của cái này sẽ để link mấy cái video đó và ờ, vì một số bạn phàn nào của mình rồi ờ, inbox qua facebook của mình là do là do là do cứ mỗi lần chơi cái chương trình nó 10 phút nó sẽ báo bản và bản quyền các bạn phải đăng ký học tí cũng tốn tiền như quận quyền thôi bởi vậy à, hoặc là các bạn muốn tiếp tục các bạn bấm tiếp tục thì cũng sẽ chơi 10 phút thì nó cũng tắt lại thì cái một số bạn cảm thấy khó chịu khi dùng thì các bạn đã khuyên mình là là tìm cách rác và làm một video hướng dẫn cho các bạn mà mình đã tìm được cách mình sẽ làm ờ, cách làm hướng dẫn cho các bạn đầu video tiên là các bạn phải xóa cái video bông bờ cũ đây nhưng bông bờ mà ở trong video trước những bạn nào đỡ cài thì xóa thì các bạn máy nào cũng không biết nó mạnh ai ghi được do Unisandler Ấy các bạn sử dụng chương trình do Unisandler chương trình này có thể giúp các bạn xóa những cái chương trình mà các bạn đã cài vào máy tính và xóa sạch sẽ gọn gàng luôn và nếu các bạn những cách xóa bình thường như là bấm delete thì nó sẽ không sạch nó sẽ vẫn nằm trong một số ổ dữ liệu của người thế và mình sẽ hướng dẫn mình sẽ để, để link đao này chương trình này ở dưới video nó dành cho một số bạn nào thì hãy đao về sử dụng đấy đây là một số chương trình mình đã cài trên máy tính thì ví dụ các bạn muốn xóa một cái gì đó ví dụ số Yahoo là đây một loại thì bạn chỉ cần kích vào đây bấm dương đây là nó sẽ xóa và khi các bạn bấm vào đây nó sẽ hỏi các mức độ à, nhiều khi nếu mà các bạn muốn xóa cho nó sạch như nghi ngờ thì chương trình nó có virus hết thì các bạn bấm xích bơm vào đây nó sẽ xóa sạch luôn giờ mình chưa muốn xóa đấy còn nó cách xóa thông thường dành cho một số bạn nào mà không ấy yếu hoặc là không muốn cài game thì các bạn sẽ có thể vào đây các bạn vào star và cho bank Đấy, nó sẽ hiện lên những cho bank sau đó các bạn lướt thì rồi nhé à qua cái nào nhỉ và các bạn vào program and feature đây rồi đấy các bạn nhớ nhớ nhé vào star bấm control ban control banner à, vào program and feature đấy thì cái này là một cái mặc định đã cài sẵn trong máy tính rồi và mình cũng không chắc vì có thể một số bạn dùng usb thì mình không biết nó như thế nào nhưng bạn nào dùng win 7 thì nó sẽ như thế này đấy nó cũng sẽ thể hiện một số cái chương trình các bạn đã cài đấy. bạn các bạn nào muốn xóa tiếp vào rồi bấm UI stay ở giống như nhìn nó thôi nhưng cái này xóa mình muốn biết xóa có sạch hay không mình chưa thử bây giờ rồi đấy là cách xóa đó là bước đầu tiên sau các bạn xóa mình sẽ để link down ở dưới phần uh, video này của mình cài cái bàn đang cài cái phần mới của mình lên đấy các bạn khi bàn đau về nó sẽ bắt các bạn giải nén bấm vào ra chắc chắc là một folder chẳng gọn gàng cũng được chắc không cần đâu đấy. khi bạn giải nén ra thì mình sẽ có một folder như thế này các bạn vào đây đấy nó có sẽ có bốn cái này cái này mình không cần đâu, các bạn chỉ cần hai cái đầu tiên là hai cái quan trọng giờ mình sẽ bắt đầu bước thứ hai bước thứ hai là các bạn vào thư mục setup à, các bạn vào Dream sang Windows đây là mình cho Win 7 nè cái này chắc bạn nào mà muốn có sự Win 8 này các bạn có thể lấy đấy rồi à, mình đã muốn làm cho nó hướng dẫn cho chi tiết cho các bạn thì mình đã xóa luôn cái chương trình đi để mình cài lại Đấy, các bạn bấm luôn. Đấy. chọn cái này và các bạn nào cũng biết rồi Đấy. Circulate Standard Folder Yes Đấy Nè Hello Add Đấy, Add thấy các bạn thấy cài rất là chi là đơn giản Rồi ờ, tiện luôn thì Mình sẽ cho các bạn xem ờ, cái giao diện phút bắt thoát ra cái mày thử bây giờ mình sẽ hướng dẫn bây giờ exit đã extract xong rồi các bạn thờ quay ra các bạn vào trong một crack đây. rõ ràng luôn rồi nó có một cái bạn vậy này mà một bạn rồi đó à, mình quên ừ, mình vậy nén này cho nó trông rõ cho các bạn. có một cái pha xe product đó, được nén được nén và các bạn nén là sẽ có hai một cái chính là product 32 bit và product 164 bit à, cái này thì đơn giản thôi bạn là dùng 32 bit thì sử dụng 32 bit 64 bit rồi nếu các bạn muốn kiểm tra thì các bạn có thể vào đây DLPT à, phải vào computer nó sẽ chọn DLPT sẽ có bạn này trên đây các bạn có thể xem một số thông tin đơn giản ở trên máy tính ở đây à, nó xin thêm thêm là 64 bit <coughs> cái máy bạn nào cũng có thể xài thế rồi ông nát thì nó có thể hơi bị dường như là nó sẽ không cho xem thì các bạn có thể thấy trên uh, cái trường của cái tiền khi các bạn kích thì nó sẽ ngọn nát nó sẽ tắt nè ờ, các bạn tìm trên máy tính nào mà có cái chữ bring á rồi in hoặc viết tắt là chữ brt á thì các bạn tìm cái nút đó rồi khi các bạn vừa bấm lên nó tắt vừa hiện ra các bạn chụp các bạn chụp ờ, các bạn có thể xem qua phần bạn khi bạn chụp xong các bạn vào đây các bấm ctrl v đấy sẽ hiện cái màn hình các bạn vừa chụp rồi hướng dẫn cho các bạn xem nữa mình hướng dẫn chi tiết rồi rồi rồi cờ đất 64 bit thì đây là máy mình là 64 bit này mình dùng đó là hướng dẫn thôi mình chỉ để nén là hướng dẫn thôi chứ nhưng mình là xài 64 bit mình chỉ để là thay 64 bit thôi đây. bước cuối cùng rất chỉ là đơn giản với một số bạn trong máy tính mà không cần vài tháng vài ngày thôi đấy rồi đây anh sẽ để cái icon ờ, ngoài ờ, cái top các bạn cách chuột phải vào thì các bạn các bạn bấm vào open file location đấy đây là cái file của nó rồi cuối cùng các bạn chỉ cần bóc kéo qua đây đấy, các bạn tìm chỗ nào mình new world new world nghĩa là mới hơn á thích tao đấy ra quà rồi ok thế là xong chỉ là đơn giản rồi thôi đi rồi các bạn giờ có bạn có thể xem bất cứ video nào mà các bạn đấy lấy trên youtube xuống đặt kiếm chơi cho mình vừa quay video này nó hơi lắc mình thêm thử cái video cho các bạn xem cách dấu cộng này đấy đây là cái trong một uh, sang màn hình đấy mình có lưu một số cái sau này mình sẽ sau diễn một số cái <laughs> video của mình cái video hình hay thì nó mới được có cái video gì như video này về những bạn của mình á ngày mới lớp xa lạ không quen làm quen mới thấy vui ngày tháng trôi qua không tìm đến đi bao nhiêu buồn mà ai hay một thời hồn nhiên mơ mộng nhiều vô vơ hãy lưu lại sâu trong trái tim mình lang thang đi trên sân trường thì bấm like subscribe share và các bạn có thể bấm những quảng cáo có ở dưới video của mình để ủng hộ cho channel của mình và hẹn gặp các bạn trong Tell me pretty lies, look me in the face Tell me that you love me, even if it's fake